buổi phân tích nhận định thị trường vàng Forex dầu chứng khoán Mỹ của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần điều chỉnh của các sản phẩm phi USD. Sau khi USD điều chỉnh chạm đến vùng hỗ trợ thì USD có tăng giá ngược trở lại và các sản phẩm khác phi USD trong đó có vàng là bước vào nhịp điều chỉnh. Tuần qua chỉ là một tuần giảm nhẹ của cậu vàng thôi. Cậu vàng của chúng ta có hai phiên đầu tuần tăng giá nhẹ sau đó là 3 phiên giảm giá nhẹ vào cuối tuần. Có thể nói với một tuần không có thông tin thì việc cậu vàng đi phần lớn thời gian là đi sideways. Xét về yếu tố thông tin thì tuần qua không có nhiều thông tin đáng chú ý được công bố vì như chúng ta biết thông tin quan trọng nhất là cuộc họp FOMC thì diễn ra đầu tháng 11 và thông tin ờ, CPI thì được công bố vào tuần trước nữa. Do vậy tuần vừa qua là một tuần thiếu vắng thông tin mạnh để hỗ trợ cho thị trường. Do vậy, thị trường chủ yếu là biến động theo kỹ thuật là chính. Một trong những thông tin đáng chú ý tuần qua thì rơi vào ngày thứ ba chính là thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI thì chỉ số PPI lại tiếp tục hạ nhiệt, à, giảm giá so với dự kiến. Bên cạnh đó thì cái doanh số bán lẻ của Mỹ vào ngày thứ năm công bố ngày thứ tư thì cũng tăng trưởng à, tốt hơn dự kiến. Nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục có xu hướng là phục hồi và nhiều khả năng là cái quý 4 này tiếp tục là một quý tăng trưởng dương hoàn toàn có thể đưa đạt mục tiêu của Fed đề ra tức là năm nay nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng đâu đó tầm 0.8 đến 1%. Bên cạnh đó thì về doanh số bán nhà của Mỹ thì tuần qua Các chỉ số nhà của Mỹ thì cũng ờ, có xấu hơn dự kiến, xấu hơn ờ, điều chỉnh nhưng mà giảm không được không mạnh lắm. Ờ, tương tự với dự kiến trước đó thôi. Giấy phép xây dựng thì được cấp 1,53 triệu giấy phép, dự kiến là 1,51 không thay đổi nhiều, xấu hơn kỳ trước là 1,56. lượng nhà khởi công mới cũng là 1,43 triệu căn. Đấy, cao hơn dự kiến là 1,41 nhưng thấp hơn 1,49 nói chung là tất cả gần như dường như là trong cái tầm kiểm soát tuần qua các thành viên FOMC cũng có phát biểu và cũng bắt đầu xuất hiện những cái luồng quan điểm mà không đồng nhất với việc có những chủ tịch Fed thì tiếp tục là muốn thắt chặt lãi suất và có những chủ tịch Fed thì có đề cập đến việc là giảm cường độ thắt chặt và vấn đề tranh cãi nhất có lẽ là lãi suất của năm sau thì cái điều này sẽ được thể hiện trong cuộc, cuộc họp FOMC vào ngày 13-14 tháng 12. Còn từ giờ lúc đó thì thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, do đó phần lớn sẽ là biến động theo kỹ thuật. Và những thông tin kinh tế. Doanh số nhà bà qua sử dụng này cũng không thay đổi nhiều này, 4,43 triệu căn so với 4,41 dự kiến và thấp hơn 4,47. Nói chung là các chỉ số kinh tế thì phần đông đã được các giới chuyên gia dự kiến từ trước, không biến động nhiều. Tuần tới, ngày thứ hai chúng ta cũng không có thông tin nào quan trọng được công bố của các thị trường lớn. Ngày thứ ba Ngày thứ ba chúng ta cũng không có thông tin nào quá quan trọng được công bố cả. Ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin về cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Australia, à, New Zealand. Dự kiến Ngân hàng Trung ương New Zealand sẽ tăng lãi suất là 0,75%. Chúng ta chờ đợi xem nếu mà mức tăng thấp hơn nó cho thấy là cái tốc độ hám phanh của Ngân hàng Trung ương. Bên cạnh đó thì chúng ta có chỉ số sản xuất PMI khối của các nước châu Âu dự kiến hầu hết đều sụt giảm nhé và đều ở mức là dưới 50 nó cho thấy là sự suy thoái của nền kinh tế châu Âu khi chỉ số PMI dưới 50 thì tức là các doanh nghiệp đang có xu hướng là thắt chặt hoạt động sản xuất kinh doanh chứ không phải là mở rộng Ngày thứ tư thì đối với Mỹ cũng sẽ có cái chỉ số đơn đặt hàng hóa lâu bền nhưng dự kiến nó không thay đổi nhiều so với kỳ trước. Do vậy nếu nó không có biến động mạnh thì nó cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn trên thị trường. Bên cạnh đó thì cái chỉ số là PMI ờ, khối dịch vụ và chỉ số sản xuất PMI khối ờ, tư nhân cũng sẽ được công bố thì cái PMI khối dịch vụ này dự kiến vẫn dưới 50 vẫn sẽ đứng ở mức 48 thôi à, doanh số bán nhà mới thì dự kiến cũng sẽ là 570.000 à, căn so với 600.000 tức là giảm khá là mạnh vào đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm vào lúc 2 giờ sáng ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có biên bản của họp FOMC có lẽ thị trường sẽ chờ đợi biên bản của họp này để lấy thêm cái thông tin về cái quan điểm của các chủ tịch Fed thể hiện trong biên bản. Nhưng theo tôi thì có lẽ nó cũng sẽ không thay đổi nhiều. Mà có lẽ chúng ta phải chờ cái biên bản của họp tháng 12 thì nó mới thật sự là quan trọng. Ngày thứ sáu thì không có thông tin nào quan trọng được công bố. Như vậy xét trong cả tuần thì không có thông tin nào quá quan trọng được công bố. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục biến động theo kỹ thuật đó là xét dưới góc độ ờ, thông tin còn xét trên kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy là chỉ số đô la index như dự kiến đã giảm trở về đến vùng test e vùng giá 105 chưa đến 105 chính xác là chưa đến 105.3 đảo chiều hiện nay đang đóng cửa vùng 107 nhiều khả năng chỉ số đô la index đã tạo đáy ngắn hạn và bây giờ sẽ bước vào quá trình phục hồi đích đến của quá trình phục hồi chỉ số đô la index sẽ hướng đến test lại cái chen giá tăng giá mà trước đó nó đã phá qua đâu đó trong tuần tới nó sẽ rơi vào tầm 110 110.5 sau đó thì nhiều khả năng theo tôi thì ngắn hạn đô la index sẽ bước vào một quá trình sideways tích lũy trước khi có xu hướng mới tức là hiện nay cận dưới của đô la index thì chính là hỗ trợ bởi MA200 quanh 105 cận trên thì nó sẽ bị chặn bởi cái đường kênh tăng giá này trước đó đã bị phá qua. Do vậy nhiều khả năng đô la index sẽ có một thời gian khoảng 2-3 tuần đi ngang trong sideways trong biên độ 105-110 trước khi uh, tiếp tục xuống giảm. Do vậy với việc ngắn hạn chủ số đô la index sẽ bước vào xuống tăng, tăng giá ngắn hạn thì điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản phi USD, đặc biệt là từ giờ cuộc họp của Fed giữa tháng 12 thì trong lúc mọi thông tin đồn đoán nó còn chưa rõ ràng mập mờ thì hoàn toàn vẫn hỗ trợ cho chỉ số đô la index có thể phục hồi. Đấy, trừ khi cuộc họp tháng 12 của Fed đưa ra những cái tín hiệu nó rõ ràng hơn về lãi suất và về thắt chặt tiền tệ được giảm bớt thì lúc đó thì hoàn toàn đô la index có thể mất động lực để tăng giá. Với việc đô la index có dấu hiệu phục hồi thì xu hướng chính tuần tới của chúng ta chính lại là canh bán các tài sản phi USD đấy tất nhiên là chúng ta cũng dựa theo kỹ thuật chúng ta phải dựa trên những vùng cản và hỗ trợ để chúng ta giao dịch nhưng xu hướng chính là như vậy khi đô la index phục hồi thì hoàn toàn các tài sản phi USD lại có thể bị chốt lời đó là về chỉ số đô la index thì với chỉ số vàng thì như thường lệ thôi chúng ta có thể nhìn thấy là vàng cậu vàng của chúng ta À, đầu tiên thì tôi kỳ vọng cậu vàng có thể test MA200 ở vùng tầm 180X nhưng mà cậu vàng không test được. Như vậy thì có thể gọi là vùng 178X này thì cậu vàng đã có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn rồi và cậu vàng sẽ tiếp tục đi xuống. xác suất cao của cậu vàng là cậu vàng tiếp tục đi xuống. Như vậy hiện nay chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Trong tuần tới, xu hướng chính của chúng ta nhé là chúng ta kỳ vọng cậu vàng sẽ test về vùng giá dưới 1700 xa hơn là vùng giá 1680 này test MA 200 nó sẽ tương ứng với Fibo NC hồi tầm 50 đến 61% như vậy tuần tới xu hướng chính của chúng ta là canh mua Đấy. chúng ta sẽ canh mua bởi vì sao tuy USD phục hồi nhưng mà việc cậu vàng của chúng ta thì khi mà Fed có việc hám tăng lãi suất thì hoàn toàn cậu vàng có thể phục hồi. Đặc biệt là cái nhu cầu cuối năm thì thông thường là thường lên cao hơn. Nên cậu vàng hay có xu hướng phục hồi. Chúng ta sẽ canh mua quanh vùng 1700 cộng trừ 3 giá nhé. Chúng ta dừng lỗ 10 giá và chốt lời 30 giá cho tôi. Nếu lệnh này chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta lại canh quanh vùng 1680 cộng trừ 3 giá. Vùng này chúng ta vẫn dừng lỗ 10 giá và chốt lời 30 giá cho tôi. Đó đối với lệnh trading chiều ngược lại nếu cậu vàng quay lại đỉnh thì chúng ta cứ canh bán thôi bán chúng ta dừng lỗ thôi trước mắt thì như tuần trước cậu vàng tạo đỉnh ở vùng giá 85 86 như vậy chúng ta hoàn toàn bán vùng 84 86 đó chúng ta dừng lỗ chín giá tôi dùng tố tầm 93 94 còn chốt lời thì chúng ta hướng về vùng 50 đây tức là chốt lời 35 ờ, giá dừng lỗ 9 giá còn trường hợp ngược lại nếu cái vùng ờ, bán vùng 84 86 này chúng ta bị dừng lỗ chín mấy thì chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng là nếu cậu vàng có xu hướng test trở lại được vùng không x này đâu đó tầm 801 806 này chúng ta vẫn bán thôi dừng lỗ 815 chốt lời thì hướng về 680 xa hơn là 780 xa hơn là vùng 750 đó tức là chiến lược tuần tới của cậu vàng dù cậu vàng đi theo hướng nào thì chúng ta đều sẽ mua bán hai chiều chúng ta mua quanh nghìn bảy và mua quanh 680 bán quanh 885 và bán quanh 805 đó là những cái vùng để chúng ta mua bán trong tuần còn đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ chiều chứng khoán Mỹ thì đây cái vùng mà chỉ số chứng khoán Mỹ trước đó ở vùng 29.000 thì chúng ta một chiều canh mua rồi. Nhưng hiện nay chỉ số chứng khoán Mỹ khi tiếp cận đến vùng 34.000, tuần trước thì chúng ta có kỳ vọng là chỉ số chứng khoán Mỹ lên tầm 342. Cộng trừ 100 giá chúng ta bán nhưng giá không lên đến nơi. Đó. Ngắn hạn tuần tới xu hướng của chúng ta sẽ không có gì thay đổi. Vùng 342, 343 này chính là vùng chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 300 giá tôi còn chốt lời 1.000 giá. trông ngược lại nếu chỉ số chứng khoán Mỹ test điều chỉnh thì khi chỉ số chứng khoán Mỹ test lại MA200 đây nó cũng là test lại cái chen giá trước đó phá qua thì chúng ta hoàn toàn có thể canh mua 325 324 325 dừng lỗ 32 nếu lệnh này bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục canh mua xuống phía dưới 315 316 Đấy, dừng lỗ cũng ba là 300 giá chút lời ngàn giá rất nhiều bạn thì lo lắng là chỉ số chứng khoán Mỹ hoàn toàn có thể phá giả chen giống như cái đợt trước đó, đợt tháng 8. Nhưng chúng ta lưu ý nhé, đợt tháng 8 là gì? Chỉ số này là chớm qua MA200, phá giả chen cái đường màu xanh này, xanh lam này đi xuống. Nhưng lần này nó khác hoàn toàn, lần này là chỉ số của chúng ta phá qua cái đường kênh là chen line màu đỏ. Nhưng trước đó thì đã phá qua cái MA200 và đứng trên MA220 200 tuần. Điều này nó cho thấy cái động lực tăng giá đợt này cao hơn rất là nhiều. Và ngắn hạn thì đương nhiên cá nhân tôi thì kỳ vọng chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn sẽ đi trong vùng là 32 34 ngàn một thời gian củng cố trước khi tăng giá tiếp. Do vậy đây đơn thuần chỉ là điều chỉnh thôi. Còn đương nhiên thị trường thì có tăng có giảm, điều này là hết sức bình thường. Cái vùng giá quanh 34.200 này cộng trừ thì chúng ta cứ canh bán thôi. Đó. Sai chúng ta dừng lỗ không sao cả. 34.550 thì chúng ta dừng lỗ chốt lời cứ nghìn đến nghìn năm trăm điểm nữa thôi đấy nó cũng giống như cái vùng đợt 29.000 này chúng ta cứ mua thôi sai dừng lỗ biết làm sao được trong đầu tư thì chúng ta có quyền đúng có quyền sai nhưng tuyệt đối là không được mua trên vùng đỉnh và bán trên vùng đáy đó là những cái sai chí mạng còn giữa đường thì chúng ta mua cũng được bán được vấn đề là các bạn nên tìm được điểm cản và hỗ trợ mạnh để chúng ta mua bán cũng như mua bán giữa đường chúng ta nên có dự định dừng lỗ vì nó không phải xu hướng chen đó đối với chỉ số ờ, Dow Jones đối với chỉ số SP500 SP500 thì phục hồi sau Dow Jones yếu hơn Dow Jones cơ hiện nay thì SP500 phục hồi sau Dow Jones nhưng hoàn toàn SP500 là chưa vượt qua kênh giá bạn nhé Đấy, chúng ta nhìn thấy SP500 còn chưa test được kênh giá cơ do vậy SP500 chúng ta chỉ canh dưới mua lên thôi chúng ta sẽ không ờ, canh bán đối với chỉ số SP500 thì có lẽ 3.800 chính là điểm chúng ta mua lên lớp gap đấy 3.800 là điểm chúng ta mua lên cộng trừ 10 giá chúng ta dừng lỗ 100 giá tôi là 3.700 còn chốt lời chúng ta mua 3.800 chúng ta chốt lời 300 giá 4.001 nhé test cạnh tranh đốm chuỗi số ờ, Nasdaq 100 Đối với chỉ số Nasdaq 100 thì đang phục hồi rất là yếu. Do vậy chỉ số này hoàn toàn có thể gặp điều chỉnh, điều chỉnh khá là mạnh. Cũng là lớp quay trở lại cái gap này thôi. 11.000. Như vậy chỉ số Nasdaq thì có lẽ chúng ta quanh mua quanh 11.000 thôi. Dừng lỗ thì 10.700. Chốt lời có lẽ hướng đến 12.000. Tức là chốt lời 1.000 giá dừng lỗ 300 giá. Đúng chỉ số Nasdaq. Tôi vẫn kỳ vọng tuần tới chỉ số Nasdaq sẽ bước vào quá trình phục hồi mạnh nó sẽ phân hóa giữa các chỉ số nói chung là xu hướng chính của chứng khoán Mỹ thì chúng ta sẽ canh điều chỉnh để chúng ta mua lên riêng chỉ số Dow Jones thì chúng ta có thể canh bán xuống bởi vì nó đã phục hồi nhanh hơn các chỉ số khác nên nó sẽ phải đợi đồng đội còn chỉ số Nasdaq và S&P 500 chúng ta chỉ canh tại hỗ trợ mạnh để chúng ta mua lên không có canh kháng cự vì nó cũng chưa tiến đến kháng cự mà canh Đối với giá dầu thì tuần qua chúng ta không thành công với giá dầu với lại mua 84 85. Không phải lúc nào chúng ta mua thành công. Hiện nay thì giá dầu theo tôi là chưa chưa hoàn thành cái pha sóng phục hồi đâu, phục hồi B đâu. Do vậy, xu hướng chung của chúng ta thì nếu chẳng may giá dầu rơi pha C thì chúng ta chấp nhận dừng lỗ thôi. Còn ngược lại theo tôi nó chưa hoàn thành cái pha B, do vậy chúng ta vẫn mua thôi. Chúng ta canh mua ở vùng đáy cũ 76 77 nhá là vùng chúng ta mua 76 phẩy x chúng ta mua chúng ta dừng lỗ 74 cho tôi chốt lời chúng ta hướng lên 85 nhá ngắn hạn như vậy tôi tôi kỳ vọng là giá dầu sau nhịp điều chỉnh về test 7677 này sẽ tiếp tục tăng giá cần phải vượt lên trên 100 để hình thành đỉnh cái sóng hồi B trước khi điều chỉnh vào pha C với mục tiêu tìm đến vùng giá 6x do vậy xu hướng thì khi nào nó chưa phá qua 7 thì vùng giá 7677 này thì chúng ta cứ mua lên thôi nhé hôm trước thì test về được đến 77 lại quay ngược lên 80 rất là nhanh tôi tôi kỳ vọng giá dầu đấy vẫn về là 76x cơ 7677 là khu vực mua thôi dừng lỗ 74 nhé chốt lời 85 đúng các cặp tiền tệ nhé Đúng các cặp tiền tệ thì với việc USD tăng giá thì rõ ràng chúng ta sẽ canh bán các tài khoản phi USD. Tức là chúng ta canh bán khi nó tại đến những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh thôi. Chứ còn không phải canh bán là điểm nào chúng ta bán. Đối với Uzi nhá, thì sau khi Uzi test nó phù hợp là test chen ở vùng giá 38 cộng trừ này. Hiện nay thì USD phục hồi thì Uzi cũng sẽ có xu hướng phục hồi. À, mức phục hồi của Uzi Trước mắt là sẽ hướng đến Fibo 382 này, nó ở quanh 43. Xa hơn thì sẽ đến vùng 48, 448, 45. Có lẽ cái đích đến 48, 45 sẽ là đích đến phù hợp để trước khi tiếp tục ờ, đảo chiều đi xuống. Nó cũng ứng với việc USD DXY sẽ tiến đến vùng 110. Ờ, chúng ta nên nhớ nhé, chúng ta giao dịch thế nào cũng được. Nhưng mà đặc biệt là tại những vùng đỉnh, vùng đáy thì chúng ta không nên không nên mua bán ngược đặc biệt ví dụ như đế ghi đấy quý vị nhớ đấy toàn bộ khi đế ghi mặc dù vượt đỉnh 11 nhưng từ lúc đó tôi vẫn đưa ra quan điểm là đế ghi chỉ mò lên mò đỉnh để đi xuống thôi đấy nên xuyên suốt quá trình đế ghi từ 11 chạy lên đến 14 này chúng ta vẫn canh những điểm kỳ vọng để chúng ta bán xuống cũng như canh các tài sản phi USD mua lên do vậy hiện nay cũng thế đô la index thì chưa tạo đáy đâu vẫn có thể nó có thể tạo một đáy sâu hơn tức test qua M200 lần này test không tới vẫn có thể chọc qua tầm 104 chấm mấy trước khi quay lên nhưng đường nào thì nó vẫn là quay lên thôi do vậy ở cái vùng quanh linh năm này tuyệt đối là không bán đối với các tài sản phi USD cũng thế đối với uh, ờ, Uzi này cũng vậy nó đã về được đến 37.7 rồi nó hoàn toàn có thể về đến 36 trước khi quay lên cũng là bình thường nhưng mà vùng 3 738 này không phải vùng bán. Vùng bán trước kia chúng ta này, vùng 50 51 này, đây là vùng bán. Hoặc ngược lại nếu bây giờ nó phục hồi lên quanh 45 cộng trừ này, đây là điểm chúng ta canh bán. Đối với euro Đối với euro trên USD ạ thì đang tiến dần đến cái khu vực mà chúng ta có thể bán. Chúng ta thì kỳ vọng nó về 1.06 nhưng có lẽ là ngắn hạn thì khi test MA200 tuần qua nó đang có dấu hiệu đi xuống. Do vậy đối với euro trên USD thì nếu trường hợp mà DG có thể phá qua 105 thì euro trên USD hoàn toàn có thể test về 1.06 này. 1.0600 trước khi quay xuống. Còn nếu nó không phá qua thì có lẽ 1.450 này cũng sẽ vùng bán. Như vậy euro chúng ta sẽ canh cả hai vùng. Đấy. Tuần tới đối với các tài sản phi USD chúng ta chủ yếu canh bán. Như vậy euro tuần tới chúng ta sẽ canh mua bán tại hai bán tại hai khu vực. Thứ nhất này, chúng ta kỳ vọng nếu euro điều chỉnh lên tạo mô hình hai đỉnh. Đấy, 1.0460 thì chúng ta bán. 0460 cộng trừ 10 pip thì tại điểm này thì chúng ta dừng lỗ 60 pip. Tức là 1.0530. Còn chốt lời thì chúng ta chốt lời 200 pip cho tôi. Trường ngược lại nếu lệnh 1.0460 chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta hướng đến vùng giá 1.0600 chúng ta bán. Và vùng này chúng ta dừng lỗ 70 pip cho tôi nhé. 0670. Chốt lời 300 pip, 0300. Đó là đối với euro thì tuần tới cả xu hướng của chúng ta euro thì cả hai xu hướng của chúng ta đều là canh canh bán chứ không canh mua nhé một là canh bán nếu nó tạo mô hình hai đỉnh khi nó test MA 200 này không qua hoặc hai là nó hướng đến cái kháng cự mạnh đây 1.0600 đối đồng bảng Đồng bảng thì chúng ta kỳ vọng là đồng bảng sẽ test lên M200 chúng ta bán. Nhưng tuần qua đồng bảng test không tới nơi đúng không ạ? À, tuần tới thì đối với đồng bảng chúng ta sẽ không canh bán mô hình hai đỉnh đâu. Tôi nghĩ cái đỉnh hôm trước của đồng bảng này nó không mạnh. 1.2030 này nó thật sự không thật sự mạnh. Mà thực sự nó mạnh ở 1.2260 cơ. Do vậy chúng ta phải canh. Tuần tới chúng ta tiếp tục canh nếu đồng bảng phục hồi lên là 1.2250, 1.2260 chúng ta bán nhé. Chúng ta dừng lỗ 70 pip cho tôi. 1.2330. Chốt lời các bạn, chốt lời tôi 300 pip. 400 pip. Tầm 3 400 pip. Đó là đồng bảng. Mua lên thì ờ, tôi chưa nhìn thấy xu hướng của đồng bảng có thể mua lên. Đấy. Nếu đồng bảng mua lên thì có lẽ nếu đồng bảng test về cái MA200 này, có lẽ đây sẽ khu vực chúng ta mua lên. Gần MA200 và test về gần chen. Đấy. Thì trường hợp chen trong tuần sau nếu đồng bảng test về thì đâu đó nó về tầm 1.1350 ờ, cộng trừ 10 pip thì chúng ta có thể mua lên. Chúng ta dừng lỗ 70 pip cho tôi. 1.12 80. Chốt lời thì 300 pip nhé. 1.1350 thì chốt lời 1.1650. Đồng bảng thì chúng ta giao dịch hai chiều nhưng euro thì chúng ta chỉ giao mình một chiều thôi. Bởi vì thế kỹ thuật mua lên của euro thì không có. Đấy, nhưng bảng thì có thể. đối với ờ, đồng Australia ờ, AUD USD đối với đồng Australia ờ, này thì cá nhân tôi thì kỳ vọng nó tiếp tục phục hồi đến điểm kháng cự thì chúng ta mới bán được chứ hiện nay thì chưa nó phải test cái chen line chen line của nó cũng trùng với MA 200 này đó nếu đến khu vực này thì lệnh bán của chúng ta mới có khả năng xác suất cao thành công nó cũng phù hợp với cái Fibonacci hồi 50% tức là cản trồng cản ở khu vực này như vậy thì tuần tới chúng ta vẫn tiếp tục canh đồng AUD e này nếu nó phục hồi lên 0.6950 cộng trừ 10 pip thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt là 200 pip cho tôi còn ngược lại thì thôi chúng ta ngồi ngoài xem thôi không đến hỗ trợ mạnh nguyên tắc là chúng ta không vào lệnh giữa đường nếu đến hỗ trợ mạnh thì chúng ta bán vì chúng ta có rất nhiều cặp để chúng ta giao dịch cũng không nhất thiết là ngày nào chúng ta phải vào lệnh có những ngày chúng ta khớp hai ba mã liền có những ngày không khớp lệnh nào hết đấy là việc bình thường trong giao dịch có những tuần chúng ta khớp đến 10 15 lệnh có tuần có thể chúng ta chỉ khớp một hai lệnh không sao cả trong giao dịch thì chúng ta quan trọng là chiến thắng chứ chúng ta không quan trọng bằng số lệnh chúng ta vào đó, các bạn lưu ý điều đó đối với đồng à, NZD USD à, tuần tới thì à, ngân hàng trung ương OCA New Zealand dự kiến tăng lãi suất do vậy đồng này hoàn toàn có thể tăng giá ngắn hạn đầu tuần tuy nhiên đồng này cũng tương tự như đồng Australia là sẽ có cái ngưỡng kháng cự khá mạnh quanh MA 200 cũng như là quanh kênh giá này như vậy chúng ta hoàn toàn canh nếu nó phục hồi lên trên chúng ta cứ bán đã sai dừng lỗ trong đầu tư khi đã vào lệnh thì một là đúng hai là sai đúng thì chốt lời sai dừng lỗ không có trường hợp thứ ba Đấy, nên tuần tới nếu đồng Australia New Zealand đồng uh, NZD này lên nhé chúng ta sẽ canh bán quanh 0.6320 6330 nhé dừng lỗ 0.6 70 pip chốt lời thì các bạn chốt lời tôi 300 pip 0.600 mua tuyệt đối không canh mua nhé đó những đồng tiền chủ chốt có xu hướng còn đối với đồng à, USD trên Canada đồng này nhé thì do USD thì mạnh lên do vậy chúng ta canh mua lên tuy nhiên đồng này không đến hỗ trợ do vậy chúng ta không mua được tuy nhiên nếu trường hợp đô la index chẳng may mà nó test MA200 nó chọc thủng 105 thì đồng này hoàn toàn có thể test về MA200 thì lúc đó lại đến điểm mua lên của chúng ta nhé. Nếu đồng này test về MA200 này. Đây chúng ta nhìn này. 1.300 cộng trừ 10 pip thì chúng ta mua lên nó cũng là chọc thuyền sủng qua chen một chút rồi rút chân thì chúng ta mua lên nhá 1.1300 chúng ta mua lên dừng lỗ thì dừng lỗ 60 pip 1.12 40 chốt lời thì 300 pip cho tôi 200 pip thôi 1.35 50 250 pip thì là phù hợp đó là toàn bộ các sản phẩm tuần tới xu hướng chính của chúng ta thì canh bán các sản phẩm phi USD và canh mua USD đấy là chiến lược chính của tuần tới có một điểm nữa thì ờ, trước đó thì cũng rất nhiều bạn là đề xuất là muốn đăng ký học thực ra thì tôi cũng không muốn mất thời gian về đào tạo đâu nhưng mà như đã hứa với các bạn là trong năm nay tôi sẽ mở một khóa thì từ đầu tháng 8 cơ nhưng mà thực ra lùi dần cũng là bận và cũng có một số việc đặc biệt là cái chương trình học thì tôi phải chỉnh sửa lại rất là nhiều Đó. nên có lẽ là giữa tháng 12 nhé giữa tháng 12 thì tôi sẽ tổ chức một khóa học bạn nào có nhu cầu thì lúc đó đăng ký à, hiện nay thì tôi cũng chưa chốt lại ngày cuối cùng vì còn một số công việc gia đình nữa nhưng nếu không thì thay đổi khoảng giữa tháng 12 như vậy khoảng cuối tháng 11 tức là tầm ờ, cuối tuần sau tôi sẽ có thông báo chính thức cho các bạn thì tôi cũng có nói qua một chút về cái ờ, chương trình thì cái chương trình học này ờ, nếu các bạn đăng ký thì các bạn sẽ được đào tạo cả phân tích cơ bản và cả phân tích kỹ thuật nhé trong đó thì phân tích cơ bản sẽ là buổi 1, buổi 2 và buổi 8 còn phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ có 4 buổi là 3, 4, 5, 6 còn ngược lại có những cái riêng mà đặc biệt những cái mà theo tôi nó là cốt yếu nhất trong đầu tư chính là phương pháp quản lý trị vốn phân tích các kênh đầu tư phương pháp quản trị vốn và cách giao dịch follow trend theo trend dài hạn cách xác định đỉnh đáy chu kỳ thì đây là những cái riêng mà tôi đúc rút từ cái kinh nghiệm giao dịch của mình Đấy, đưa ra phương pháp lần này thì nó sẽ khác lần trước lần trước thì khi tôi đào tạo các bạn thì nó chưa có cái diễn biến dịch covid nó cũng chưa có những cái kích cầu nên nó có chưa có thêm những cái biến động khó lường lần này thì nó có thêm nói chung là kiến thức thì nó tăng rộng rất là nhiều à, những cái khóa đào tạo trước thì các bạn chỉ học được khoảng 50% kiến thức của kỳ trước thôi còn kỳ này thì tôi lược bỏ đi khá nhiều những cái ờ, phần mà thực ra khi sử dụng trong phân tích kỹ thuật thì nó rất là khó nó phức tạp mà có lẽ là các bạn chưa chưa chưa đạt được đến cái trình để tính như vậy thì nó cũng chưa thực nó nó nói chung là nếu để các bạn áp dụng thì nó nó chưa thực sự hiệu quả do vậy tôi sẽ lược bỏ đi khá nhiều nhưng ngược lại tôi sẽ đưa vào cái phân tích định lượng tức là tôi sẽ chỉ ra được cho các bạn là đối với mối sản phẩm thì chúng ta có thể định lượng được nếu nó tăng giảm bao nhiêu phần trăm là lúc chúng ta có thể bắt đầu bắt đầu xu hướng mới kiểu như vậy trong đầu tư thì cái quan trọng nhất là cái phương pháp quản trị vốn này cũng vậy tôi sẽ định lượng cho các bạn là với mỗi kênh đầu tư thì các bạn sẽ dùng tỷ lệ đòn bẩy là bao nhiêu để vốn bao nhiêu còn ờ, trong khoa học này nhé thì các bạn không chỉ học mình kỹ thuật ờ, phân tích kỹ thuật thì đương nhiên nó chiếm đến khoảng 70% cái lượng thời gian ngược lại trong phần phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật thì các bạn áp dụng được trên mọi thị trường nhé từ thị trường ờ, vàng thị trường coi thị trường chứng khoán còn phân tích cơ bản thì tôi cũng có một buổi chuyên sâu riêng buổi số 8 này dành cho các bạn trên đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam tức là sẽ đưa ra các phương pháp định giá à, về chỉ số thị trường phương pháp định giá về cổ phiếu và cái cách đọc báo cáo tài chính những điểm then chốt nhất để các bạn có thể đầu tư hiệu quả nói chung là tôi thì chưa quyết định là chúng ta sẽ học online hay offline cái này thì để tôi sẽ cân nhắc thêm cũng như theo nguyện vọng của các bạn à, đăng ký học trong cái phần này thì à, các bạn sẽ được đào tạo về việc phân bổ các kênh đầu tư cũng như tùy theo dòng vốn của chúng ta thì tất nhiên à, cái này thì tôi tham khảo rất là nhiều tài liệu kể cả các tài liệu về các nhà đầu tư nước ngoài họ hay phân bổ chứ cũng không phải là theo cái ý kiến chủ quan của mình đó chúng ta sẽ phân bổ các dòng tiền để làm sao đảm bảo chúng ta luôn có cái việc uh, hài hòa giữa cái việc là các kênh đầu tư với nhau cái này thì khi nào học đến thì tôi sẽ nói nó chi tiết tôi chỉ nói qua như vậy thôi còn riêng về cái phương pháp định lượng cũng thế tôi cũng có thể bật mí riêng với các bạn ví dụ như là cậu vàng đây có rất nhiều bạn hay gọi tôi là thánh vàng nhưng mà thực ra thì nó có lý do của nó cả thôi ví dụ khi tôi có thể chỉ cho các bạn định lượng ví dụ như cậu vàng thông thường các mức biến động của cậu vàng để xảy ra đảo chiều thì nó thường biến động quanh các mức là 10%, 15% và 20%. Thông thường thì hay dùng nhất trong điều kiện bình thường không có thông tin mạnh thì cậu vàng mỗi khi biến động tăng hay giảm trên dưới 10% thì sẽ bắt đầu có cầu đảo chiều. Đấy là điểm đảo chiều xu hướng, điểm xoay của thị trường. À, tôi sẽ ví dụ minh họa ngay cho các bạn. Ví dụ như từ cái cầu giảm mà hồi tháng 3 năm 2022 nhé. Đến à, hiện nay, đây chúng ta có thể nhìn thấy. Cái đợt giảm đầu tiên này. Cậu vàng giảm 8% thì nó chưa đạt đến điểm xoay đúng không? Đấy, đến cái đáy này là 8,7% thì cậu vàng vào điểm xoay phục hồi nếu mà chúng ta thuần tính theo cái định lượng của chúng ta thì chúng ta không vào lệnh tại đây nhưng ngược lại từ điểm xoay thứ hai Đấy, các bạn nhìn thấy cậu vàng giảm là 10,5% thì bắt đầu rơi vào cái điểm xoay phục hồi thông thường thì điểm phục hồi cậu vàng thì thường là phục hồi một nửa cái cầu đã lên tức là nếu giảm 10% sẽ phục hồi 5% Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cũng như đến cầu ờ, điểm xoay thứ hai thế thôi tương tự đây là những cái điểm mốc điểm xoay tại sao các bạn biết là tại những vùng nào mà lúc đó tôi chỉ canh mua hoặc chỉ canh bán đây, chúng ta cũng có thể nhìn thấy này điểm xoay thứ hai này 680 này Đấy. cậu vàng chỉ rơi vào đây 10% là nghìn bảy này đấy là lý do mà mỗi khi cậu vàng xuống đến cái vùng phía dưới này chúng ta chỉ canh mua bán một chiều thôi là vì vậy các bạn thấy tôi khuyến nghị thường rất là đồng nhất không khi nào tôi khuyến nghị là bán vừa mua vừa bán hai chiều cả tại vùng đáy thì chỉ có một chiều mua lên lên thôi đấy các bạn nhìn thấy điểm xoay đấy cũng rơi khoảng 10,5% và đợt này thì phục hồi mạnh hơn rất là nhiều phục hồi vượt cả target 50% 7% cơ thông thường nó phục hồi khoảng 50%. Tức là nếu giảm 10% sẽ phục hồi 5% từ đấy đi lên. Đấy. Còn có những lúc phục hồi mạnh là rơi vào khoảng 6, 2 phần 3. Có những lúc phục hồi yếu là 1 phần 3. Tối thiểu nhất là 1 phần 3 nhé. Hoặc vào điểm rơi cầu thứ ba này. Chúng ta nhìn thấy này. Đấy cũng lại 10,5% này. Hầu hết nó là điểm xoay thôi. Là sau đó là rơi ờ, sóng phục hồi. Nên khi nào mà những cái đáy này nó chưa bị phá thì nó tiếp tục là hỗ trợ mạnh cho chúng ta. Cũng như bây giờ chúng ta nhìn theo cái sóng phục hồi này. Tại sao cái điểm phục hồi hiện tại của cậu vàng là cậu vàng bắt đầu xoay đảo chiều? Đó. Điểm rơi cũng vào 10,5. Tức là thông thường tại những cầu sẽ có những cầu mà cậu vàng rơi vào 15%, sẽ có những lúc 10%. Đấy là những lúc điểm rơi xung quanh những cầu đảo chiều mạnh và chúng ta luôn canh mua bán tại những khu vực đó vùng đó khi nó đã giảm hoặc tăng 10% thì không bao giờ chúng ta sẽ canh mua hay bán ngay tại điểm đó Đấy, ví dụ như tăng 10% không là chúng ta canh mua nữa mà lúc đó điểm an toàn của chúng ta phải là canh bán chờ những tín hiệu kỹ thuật. Khi nó đã vào vùng điều chỉnh thì chúng ta chỉ canh bán hoặc khi nó đã giảm đủ 10% trở lên thì chúng ta chỉ canh mua thôi, không canh bán. Đó là những điểm rất là then chốt mà chúng ta phải định lượng được thì trong tất cả sản phẩm Đặc biệt là các cặp ờ, tiền tệ chủ chốt thì tôi sẽ định lượng cho các bạn đối với mỗi cặp là biến động bao nhiêu phần trăm là điểm đảo chiều, điểm xoay sẽ xảy ra và đó là khu vực để chúng ta vào lệnh. Đó chỉ là một cái ví dụ nó rất là đơn giản thôi về cái ờ, phương pháp ờ, chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật nhưng mà trên phương pháp định lượng. Cái này thì không có sách nào đào tạo các bạn nhé. Vì tất cả nó dựa trên những cái kinh nghiệm giao dịch và dựa trên cái sự tìm hiểu rất là chi tiết của cá nhân tôi khi tôi đưa ra phương pháp thôi. Thực ra nó hoàn toàn có thể viết thành sách nhưng mà chính xác thì tôi cũng hơi rốt văn và cũng lười không muốn đưa, viết lên phổ cập thành sách viết ra những cái phương pháp này và tôi cũng không có nhu cầu kiểu nhân rộng thực ra là như vậy vì tôi cũng không có ý định làm nhà giáo hay nhà viết văn đâu có cái là có những điểm mà tôi cũng rất mong là rất nhiều bạn có thể là học và kiếm được tiền trên thị trường. Khi tôi đã nhận hứa là làm là làm. Còn ờ, do cái kiến thức lần này nó rất là khác so với những đợt đào tạo trước thì các bạn đào tạo trước dường như chỉ được khoảng độ 50% cái ờ, khối lượng kiến thức của đợt này. Do vậy, tất cả bạn học viên cũ nhé, bạn nào có nhu cầu học lại thì đăng ký các bạn được đăng ký học lại miễn phí nhé các bạn à, học viên cũ còn nếu bạn nào mà không có thời gian thu xếp đăng ký học lại được thì à, sau khi kết thúc khóa học tôi sẽ gửi cả cái video khóa học từng buổi học lại để các bạn có thể học online tự học qua video còn phương pháp học thì chắc các bạn đã từng học thì các bạn nắm được rồi Ok đó là một chút cái à, chia sẻ về cái chương trình đào tạo thôi khi tôi đã hướng các bạn một năm đào tạo một lần có lẽ là tôi cũng sẽ chỉ duy trì một năm đào tạo một khóa thôi chứ tôi cũng không muốn chú trọng về cái phần này đào tạo nhiều có rất nhiều bạn có nhu cầu học tôi biết là như vậy nhưng tôi cũng thực ra thì đào tạo nó rất là mỗi lần đào tạo thì nó rất là mất mất công mất công đặc biệt là soạn và chỉnh sửa giáo trình bởi vì nó nó không phải là cái chương trình này thì gần như là nó không phải là cái chương trình gì có sẵn mà hầu hết nó được đúc rút trong toàn bộ quá trình giao dịch thành công cũng như từ cái sự đam mê của tôi khi tìm tòi về cái thị trường, tìm tòi về phân tích thì nếu còn nếu các bạn muốn biết cái chất lượng phân tích thì rõ ràng các bạn cũng có thể lên à, nhận định xem lại các bài à, phân tích trên kênh YouTube của tôi hoặc là cũng như trên trang chất review này các bạn có thể xem. Thực ra trước đó thì thời gian trước tôi cũng rất là chăm chỉ viết bài trên này. Ờ, nhưng mà tầm 2 à, năm trở lại đây thì cũng có nhiều việc gia đình nên nhiều lúc là cũng trở nên lười ít viết nhưng mà một khi đã viết bài thì các bạn hoàn toàn có thể biết là cái chất lượng của bài viết đó. hầu như những cái vùng đỉnh vùng đáy thì thường là đều phải dự đoán được trước cũng như cái kỷ nguyên tiền rẻ này cũng thế khi Dow Jones mà trên đỉnh từ tháng 12 20 tháng 12 năm 2021 thì tôi đã dự kiến trước là cái kỷ nguyên tiền rẻ sẽ kết thúc chứng khoán và tài sản khác rủi ro sẽ lao dốc đấy nhưng lúc đó thì mọi người vẫn còn chưa nói gì đến còn bây giờ mọi người bắt đầu nói đến kỷ nguyên tiền rẻ kết thúc thì e nó quá muộn Nói là điểm đảo chiều rồi kiểu như vậy tức là dựa trên những cái kiến thức chúng ta hoàn toàn có thể phân tích một cách khoa học dự đoán trước tương lai chúng ta nên nhớ cái phân tích ngắn hạn chúng ta có thể đúng có thể sai nhưng nếu phân tích chen chung và dài hạn mà chúng ta sai là vứt đi đấy nó mất tất cả đấy cũng như vàng ạ tôi hay nói đùa với các bạn là nếu mà vàng ở một ờ, ờ, dưới 165x mà các bạn vẫn còn canh bán thì các bạn còn đầu tư đến trăm năm nữa vẫn thua bởi vì rõ ràng nó rơi vào cái vùng là vùng để canh mua thì các bạn lại đi canh bán Đó. nếu trên phương pháp định lượng của tôi các bạn biết là đây quanh vùng độ 90% thì không bao giờ tôi canh bán nữa cả 10% là 162x này Do vậy toàn bộ cái quá trình 162x, 163x, 161x, 160x đến 1600 toàn bộ lúc đó tôi chỉ có một chiều khuyến nghị các bạn canh mua thôi là vì vậy. Cũng như tuần qua này, ở phía trên này khi vàng ở vùng 178x này, chúng ta hoàn toàn không khuyến nghị canh mua. Bởi vì sao? Bởi vì nó đến điểm điểm xoay nó sẽ đảo chiều rồi. Đối với những thị trường ổn định, đặc biệt là thị trường vàng, nó một thị trường rất là rộng lớn. Những cái phương pháp định lượng đối với những thị trường càng ổn định nhé thì nó càng chính xác các bạn hiểu là như vậy ví dụ như phân tích với chỉ số chứng khoán Dow Jones đi Đấy, đây tôi cho các bạn xem định lượng ngay chúng ta có thể nhìn thấy này bản thân chỉ số Dow Jones này nó là một chỉ số rất ổn định thì chúng ta hoàn toàn áp dụng được chỉ số định lượng đây chúng ta nhìn thấy đỉnh này. xuống đáy này 21% Đó. thường nó rơi vào những điểm xoay nó rất là nó rất là ổn định luôn à đây là chỉ số Nasdaq tôi xin lỗi đây Dow Jones đây đối với chỉ số Nasdaq thì nó lại không được ổn định như Dow Jones bạn nhé đây chúng ta có thể nhìn thấy Dow Jones này khi nó tạo đỉnh 36.900 này xuống đáy lần thứ nhất này đấy 10,3% là vào điểm xoay đảo chiều rất là mạnh mẽ 33 ngàn đáy lần thứ hai này Điểm xoay của nó 9,1%. Đáy lần thứ ba này. Điểm xoay lần này là 13,5%. Chưa đến cái vùng điểm xoay chúng ta. À, cái điểm xoay này chúng ta sẽ không bắt được đáy ở đây. Nếu thuần sử dụng theo phương pháp định lượng. Nhưng ngược lại đáy lần thứ tư này. Thì điểm xoay chúng ta hoàn toàn có thể bắt được. Đấy, 10,9%. Hầu hết điểm xoay nó đều tương đối chính xác. Đấy. Các bạn biết là vì sao mỗi khi mà tại những điểm mà tin tức xấu cả thiên hạ đều phân tích là xuống tiếp nhưng tôi lại nhận định là đi lên và canh mua bởi vì cái tất cả nó rơi vào cái phương pháp định lượng này ờ, mà tôi đã áp dụng rất là lâu còn đương nhiên chúng ta trong vào lệnh thì chúng ta được phép sai sai chúng ta dừng lỗ thôi không có gì cả nhưng mà chúng ta biết đấy hầu hết xuất hiện cái đáy nào chúng ta đều bắt được cái đáy đó cũng như khi nó tăng cũng vậy thôi đó. đến lần tiếp theo này nó rơi vào khoảng 16% à, đấy tại sao cái khu vực 29.000 này lúc đó nó là 15% tôi chỉ khuyến nghị các bạn là mua cộng trừ tại đây là mua thôi không có bán rất nhiều chỉ báo kỹ thuật nó đều chỉ ra vùng mua và nó nó trùng với cái phương pháp định lượng của tôi cái này thì chả có sách nào viết cả các bạn xem bất cứ sách đông tây kim cổ không sách nào có đâu bởi vì nó hoàn toàn là cái cái kinh nghiệm thực chiến thôi và cái này thì tôi nghĩ là tôi rất là chăn trở trước đó khi tôi đào tạo các bạn trước tất cả những cái kiến thức đo lường khác thì tôi đưa cho các bạn rất là nhiều nhưng các bạn lại rất khó áp dụng vào Đấy. và mãi sau thì tôi cũng phải nghiên cứu là thế bây giờ cái gì dễ áp dụng nhất có lẽ chỉ là định lượng ra thì các bạn dễ áp dụng nhất Đấy, còn đương nhiên là nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu thì đương nhiên chúng ta phải học phải tìm hiểu rất kỹ các chỉ báo kỹ thuật kia thì nó mới là chuyên sâu. Còn cái định lượng này là cái đơn giản nhất và cái dễ áp dụng nhất. Đây là cái ăn sẵn và cái này là cái đường tắt thôi. Đường tắt để các bạn uh, nhanh đi đến đích nhất. Nhưng về lâu dài nếu các bạn muốn uh, nghiên cứu, muốn uh, tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn phải học được tất toàn bộ cái kiến thức đã được học chứ nó không chỉ đơn giản là áp dụng cái định lượng này cái định lượng này là cái áp dụng thẳng vô thực chiến mà nó chỉ hiệu quả nhất đối với những sản phẩm phổ thông nhất ví dụ như trong chỉ số chứng khoán bạn áp dụng đối với Dow Jones được nhưng áp dụng đối với Nasdaq và S&P 500 lại không được đâu nhé trong thị trường hàng hóa cũng vậy áp dụng với vàng được nhưng không áp dụng được với bạc hoặc là các chỉ số khác tức là đối với các hàng không cơ bản thì chúng ta buộc phải sử dụng đến những kỹ thuật khó hơn là những kỹ thuật về các chỉ báo về các phân tích và lúc đó chúng ta phải áp dụng tổng hợp rồi không thể áp dụng được duy nhất cái định lượng nữa chúng ta phải sử dụng từ những cái lý thuyết à, về phân tích kỹ thuật sử dụng về các công cụ hỗ trợ kháng cự các mô hình đảo chiều đấy các chỉ bảo kỹ thuật nói chung là nó nó rất rất là nhiều thứ ok tôi cũng có thể nói qua một chút để các bạn nắm được sơ qua cũng như các bạn học viên cũ thì biết được là chúng ta đã học những cái gì và còn thiếu những cái gì thì các bạn có thể cân nhắc thu xếp thời gian à, các bạn học viên cũ thì sẽ được là học miễn phí các bạn nhớ nhé học viên cũ thì được học miễn phí nhưng các bạn chỉ cần đăng ký với tôi còn tôi sẽ xếp lịch cũng như nếu mà đông quá thì ví dụ như mà có học offline thì tôi cần ờ, cân nhắc cái ờ, quy mô cái phòng học còn nếu học online vậy tôi sẽ cân nhắc cái ờ, phòng học để đăng ký làm sao chúng ta không bị rung giật cái này thì ờ, đợi tôi sắp xếp thêm thời gian thì tôi sẽ thông báo cụ thể chi tiết sau còn trước mắt là tôi cũng thông báo với các bạn như vậy vì cũng sắp hết năm rồi mà các bạn tôi cũng hướng các bạn trong năm nay rất nhiều bạn là đăng ký gọi điện hỏi riêng mà không nghe hứa không thực hiện để năm sau không hay lắm Ok, như vậy tuần này thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Đấy, chúc quý đầu tư có một tuần ờ, giao dịch thành công. Các bạn lưu ý nhé đô la index thì đang nhấp nháy tín hiệu tạo đáy. Kể cả trường hợp đô la index có phá xuống dưới 105 thì sau đó nó vẫn xu hướng lên 110. Do vậy, đối với các tài sản phi USD thì sẽ gặp áp lực. Ngắn hạn là đô la index sẽ được hỗ trợ cho đến khi Fed họp tăng lãi suất xong tháng 12. Còn nếu mà muốn rời xa cái khu vực 104 105 này thì e rằng ngắn hạn là hơi khó đấy. Ok, chúc quý đầu tư có một tuần ờ, giao dịch thành công.